À, sau đây tôi xin giới thiệu các thầy cô cách à, để chuyển giao diện từ à, tiếng Anh sang à, tiếng Việt trong phần mềm Microsoft Teams. À, đầu tiên à, các thầy cô mở cái phần mềm Microsoft Teams đã cài trên máy tính. Ta chọn vào à, biểu tượng à, tài khoản ở góc trên cùng bên à, phải chọn cài đặt hoặc setting trong uh, giao diện mới uh, trong cái hộp thoại thông báo mới thì các thầy cô chọn trong phần chung và kéo xuống phần ngôn ngữ chọn uh, kéo lên kéo xuống tìm uh, tiếng Việt uh, chọn sang tiếng này hoặc từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì uh, sau đó là cái quá trình là uh, đổi yêu cầu reset lại thì thầy cô reset lại để được cái giao diện thì